bóng ai đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây quyến rũ lên hất loạn để làm tim mê say muốn lấy áng mây theo cuộc sóng xô dập dìm nhìn cây gần bao cho ta tan vào phút giây miền man quê để con được về chẳng thể tìm thấy lối để yêu nhạc hoặc quyện trong ánh mắt đôi môi dẫn lối đi phố dối xuống đường khẽ lên môi Chẳng vào chặt ngang kẽ bạn lắm mặc giật trả lắm khi chỉ nhận dạng làn gió sẽ tơ mờ màng xin ngang qua để đứng tôi cũng không nên lời em áp chẳng phải là sao trời lòng tên trời vơi những không gian sáng anh muốn hòa quân quy định nhân là tặng chúng tôi cũng chân đẹp từ bỏ tôi cũng mong mơ lúc chúng ta này tình đã thân thờ hãy trao cho anh hãy trao cho anh hãy trao cho anh vẫn anh đang ở trường hãy trao cho anh hãy energy, it's about that time We can smoke a blunt and pop a bottle of wine Then get yourself together and be ready by nine Cause we gon' do some things that'll shatter your spine Number one, undone, Snoop Dogg, Sun Tongue Long Beach is the city that I come from So if you want some, get some, Better enough, take some, fix some Chẳng có bác bố ấm chân em dừng ô thì cũng không ngờ lúc xuống đây thì gặp anh tờ hãy trao cho anh hãy trao cho anh hãy trao cho anh bao anh hãy cho anh hãy trao cho anh bao anh đang đơn bôi con này hãy trao cho anh hãy cho anh cho anh đi những yêu thương lòng trai trai nay em người xuân sao giao sự khát khao trong mau dịu dàng lại khát nhau hơn giao tay ôm em vào lòng đưa trao đi trao đi đừng làm từng chia ra nữa quên đi quên hết đi lạnh lại gần thêm chút nữa chỉ nắm giữa không trời giết hai ta như rằng hòa quyền mắt nhắm mắt tay đặt tay hôn lặng em biết chắc sao ôi trời nắng thiên đang ngồi